chào mừng tất cả các bạn đang xem clip này của tôi Tôi xin giới thiệu tôi là Oanh đến từ quốc tế Cát Lâm Và ngày hôm nay thì uh, chắc uh, hẳn các bạn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ sang Đài Loan du học rồi Và năm 2020 và năm 2021 là hai năm Đài Loan ghi nhận số lượng sinh viên nước ngoài gia nhập vào Đài Loan học tập một con số kỷ lục và theo à, thông báo của Bộ Giáo dục Đài Loan tháng 9 năm 2021 sẽ có khoảng 13.000 sinh viên quốc tế sẽ đến Đài Loan du học. Wow, một con số thực sự là tuyệt vời. Và vâng bạn biết vậy, tại sao Đài Loan trong những năm Covid như này thì ảnh đã thu hút được rất nhiều sinh viên à, nước ngoài sang Đài Loan du học không ạ? Bởi vì Đài Loan nằm trong top những quốc gia và vùng lãnh thổ có khả năng kiểm soát dịch bệnh Covid Ờ, tốt nhất thế giới và chính vì vậy mà mọi cuộc sống mọi hoài hạnh hoạt động mọi công việc và mọi chương trình đào tạo của các lâm ờ, của Đài Loan vẫn diễn ra bình thường và ờ, chắc hẳn các đặc biệt là các bạn du học sinh Việt Nam hiện tại đang học tập tại nước ngoài cũng muốn tìm một quốc gia nào đấy để mình có thể yên tâm mình có thể theo học và thực hiện ước mơ du học của mình thì Đài Loan chắc chắn là một điểm đến mà các bạn không thể bỏ qua và đặc biệt vậy thì để làm thế nào để có thể các bạn đã tốt nghiệp các văn bằng dọn làm thế nào để các bạn à, được tốt nghiệp với các, các văn bằng nước ngoài có thể thuận lợi sang Đài Loan du học thì ngày hôm nay cô Tế Cá Lâm của chúng mình quyết định làm clip này để có thể chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn có thể có những à, tìm hiểu thực rõ hơn về lộ trình chúng mình làm hồ sơ như thế nào và rút ngắn được cái các cái khó khăn mà các bạn sẽ gặp phải trong tương lai nhé. Đầu tiên thì uh, trên tay của các bạn đang cầm đó là cái bằng tốt nghiệp và bảng điểm do các uh, cơ sở đào tạo nước ngoài uh, cấp cho các bạn. Vậy thì điều, điều đầu tiên là chúng mình sẽ phải nếu các bạn đang ở Việt Nam thì điều đầu tiên là chúng mình sẽ phải liên hệ với đại sứ quán uh, nơi mà các trường uh, các cơ sở đào tạo đấy uh, được đặt ví dụ như là bạn đang đã tốt nghiệp tại uh, Trung Quốc thì các bạn sẽ uh, đến đại sứ quán Trung Quốc để xác nhận văn bằng vào uh, bằng tốt nghiệp và bằng điểm sau đó thì các bạn sẽ phải mang cái những cái giấy tờ đấy đến cục lãnh sự quán Việt Nam ở địa chỉ 40 Trần Phú. Đương nhiên là chúng mình đang bị à, Hà Nội đang bị à, cách ly do ảnh hưởng của dịch nhưng mà khi mà hết cách ly rồi thì các bạn sẽ nhanh chóng liên hệ với bốn với cục lãnh sự của chúng mình tại 40 Trần Phú để có thể xin xác nhận văn bằng và sau khi mà xác nhận uh, xong văn bằng rồi thì chúng mình sẽ phải đến văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc uh, hiện tại tại Hà Nội thì ở số 1 Phạm Văn Bạch và ở Sài Gòn đó là 336 à, đường Nguyễn Tri Phương để xác nhận văn bằng ờ, của mình và chỉ có khi mà chúng mình đã à, thông qua các à, bước như vậy thì văn bằng của chúng mình mới được sử dụng để có thể sang Đài Loan du học. Các bạn chú ý nhé. Và các bạn là đã tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc thì phải cực kỳ chú ý một điều đó là Đài Loan chỉ chấp nhận hơn 100 trường đại học của Trung Quốc được công nhận văn bằng tại Đài Loan có nghĩa là là nếu mà bạn tốt nghiệp ở uh, uh, trường đại học mà không nằm trong danh sách hơn 100 trường đại học Ừ, mà Đài Loan chấp nhận thì có nghĩa là bạn sẽ không thể tiếp tục học các chương trình cao hơn tại Đài Loan với bằng tốt nghiệp đại học mà trung các trường đại học của Trung Quốc đã cung cấp. Nên là các bạn cần phải chú ý và tìm hiểu thật kỹ. Nếu các bạn bất kỳ có bất kỳ một thắc mắc gì, à, hãy liên hệ với Quốc tế Các Lâm của chúng mình để có những giải đáp tốt nhất nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và nếu mà muốn tìm hiểu về Các Lâm của chúng mình thì các bạn hãy click vào à, đường link phía sau để chúng mình có thể được đồng hành cùng các bạn rõ hơn. Xin chân thành cảm ơn.